Ở phần kiến thức, cô sẽ đi lần lượt từng nội dung như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là so sánh các số tự nhiên. Tại sao phải so sánh? Bất kỳ, có hai số tự nhiên bất kỳ, luôn luôn chúng ta so sánh được. Vì lý do nào mà chúng ta lại luôn luôn so sánh được? Và điều cô nói ở đây, các con sẽ chứng minh được điều đấy. Muốn so sánh hai số tự nhiên bất kỳ, việc đầu tiên các con phải quan sát hai số tự nhiên ấy xem chúng có bao nhiêu chữ số khi chúng có lượng chữ số không bằng nhau thì số nào có nhiều chữ số hơn số đó sẽ lớn hơn số nào có ít chữ số hơn thì số đó sẽ nhỏ hơn cô nhắc lại trong hai số tự nhiên số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn Ví dụ của cô như sau. Cô có 100 là số có 3 chữ số, 99 là số có 2 chữ số. Đương nhiên số có 3 chữ số phải lớn hơn số có 2 chữ số. 100 sẽ lớn hơn 99. Các con đã hiểu được điều đấy chưa? Cô nhắc lại, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Vậy thì những số mà có số chữ số ít hơn thì nó thế nào? Chúng ta tiếp tục. Số nào có ít chữ số hơn thì số đó sẽ bé hơn. Cô sẽ có ví dụ chẳng hạn. Số 99 so với số 100 thì các con có thấy 99 nhỏ hơn 100 không? Đấy là số có hai chữ số so sánh với số có ba chữ số. Hoặc cô có một ví dụ nữa. Cô có số 123 um, so sánh với số 435. Hay